lên bình phong dài nhìn trăng xưa người giàu cứ u buồn ta thường dịu trước gió mưa núi xanh bên đầu bạc chỉ mong ai nhớ được bao tháng năm tuyệt đẹp